Còn lắm cô đưa quá đẹp trời ơi Con à? ngủ à? Có bế con ngủ nhá Sắp hết rồi, sắp hết rồi Con tựa vào đây đi, tựa vào đây đi Mẹ giữ rồi, mẹ giữ rồi Đây ngồi đây anh ngồi đây. Vâng,